Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến bóng đá cũng như là kênh uh, ờ, Tiến soi kèo. Thì anh em hãy ấn like video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của Tiến để anh em có thể nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất nha. À, ok, trước khi mà đến với cái video phân tích và nhận định trận đấu ngày hôm nay ấy, thì uh, Tiến có đôi lời muốn gửi với các anh em. À, cũng như những anh em đã biết thì các cái mã kèo mà Tiến đã đẩy lên trên YouTube cho anh em chỉ là những cái mã kèo tham khảo mà thôi. Đấy, à, thì tất nhiên là sẽ có thắng có thua chứ không phải là lúc nào cũng thắng 100% hết đấy à, và những anh em nào mà thật sự muốn vào nhóm cùng kiếm uh, cơm gạo cũng như là đầu tư uh, một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này hoặc là anh em đã có kinh nghiệm chơi uh, ờ, banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang uh, uy tín để chơi thì anh em cứ liên hệ cho Tiến Tiến sẽ đưa tất cả uh, tất cả anh em uh, vào nhóm và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uh, uy tín nhất uh, để anh em có thể thoải mái đầu tư cũng như là tự do vào các mã kèo mà anh em thích à, không phải bị mất like hay mất cỏ gì hết đấy à, còn thông tin liên hệ thì anh em có thể tìm đến uh, tiến qua cái số zalo hoặc là telegram tiếng có để phía dưới góc màn hình trong video này này à, ok giờ thì quay lại với cái video uh, ngày hôm nay tiếng sẽ tiếp tục uh, soi kèo phân tích trận đấu giữa u20 trung quốc và u20 ở gặp xê út cho anh em tham khảo nha à, thì cái trận đấu này được uh, à, thuộc cái khuôn khổ lượt trận thứ hai ở bảng D à, tại à, giải đấu à, vòng chung kết U20 châu Á. Đây, thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 19 à, giờ tối hôm nay nha anh em. Thì riêng cái trận đấu giữa U20 Nhật Bản với U20 Kyrgyzstan à, diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay thì Tiến cũng đã lên video sâu kèo phân tích à, xong cho anh em rồi. Anh em có thể vào kênh Tiến bóng đá để tham khảo về à, các mã kèo của trận đấu này. À, ok thì anh em có thể thấy này, hiện tại ở cái bảng D à, giải U U20 châu Á thì à, cái thằng Ả Rập Seoul đang đứng ở vị trí thứ hai à, với 3 điểm sau cái chiến thắng 1-0 trước uh, Kyrgyzstan và Trung Quốc thì xếp ở vị trí thứ ba với uh, ờ, 0 điểm sau khi mà phải nhận thất bại 1-2 trước Nhật Bản đấy và anh em uh, hãy đảo qua về cái phong độ của hai cái bóng này uh, cùng tiếng nha uh, thì sau cái trận uh, mở màn với thất bại là 1-2 trước uh, Nhật Bản thì anh em có thể thấy đấy trước đó thì U20 Trung Quốc cũng uh, đã có cái sự chuẩn bị phải nói là rất tốt trước khi đến với cái giải đấu này thì à, U20 Trung Quốc này đã bất bại ở ba trận đấu à, giao hữu trước đó với các đội tuyển trẻ cùng lứa như là hai trận hòa 1-1 trước à, UAE này với Oman này đấy rồi tiếp theo là một chiến thắng 1-0 trước U20 Syria có thể nói đây là cái sự chuẩn bị rất là tốt để U20 Trung Quốc uh, tự tin bước vào cái giải đấu này nhưng uh, Tiến thấy là hơi đen cho Trung Quốc là cái trận mở màn và phải đối đầu với ứng cử viên vô địch U20 Nhật Bản này à, thì trong cái trận đối đầu với ờ, Nhật Bản ấy như anh em đã theo dõi thì cũng biết là Trung Quốc mới là cái đội ờ, mở tỷ số trước tiên ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu luôn à, nhưng phải nói là thật sự Nhật Bản có cái lối chơi à, đẳng cấp hơn rất là nhiều và thật sự là quá mạnh nên Nhật Bản đã lật ngược được cái tình thế trước Trung Quốc và giành chiến thắng ngược với tỷ số là 2-1 đấy và theo tiếng thấy thì với cái trận thua trước ứng cử viên vô địch của cái giải đấu bằng một cái tỷ số mà tối thiểu anh em à, và còn là cái đội mở tỷ số trước nữa thì à, có thể nói là đây à, là một cái à, trận đấu rất là tốt rồi đúng không anh em nhưng mà U20 Trung Quốc ấy sẽ phải tiếp tục ra sân ở vòng 2 vào tối nay và phải đối đầu với một đối thủ à, cũng cực kỳ khó chịu không kém Nhật Bản luôn đó chính là U20 Ả Rập Xê Út này thì anh em đừng quên là đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng từng tạo nên cái kỳ tích khi mà hạ gục ờ, Argentina của Messi ở vòng loại World Cup vừa rồi đấy thì với một cái lối chơi phải nói là uh, cực kỳ khó chịu luôn nha anh em đấy thì cái điều đó cũng chứng minh là cái nền bóng đá của cái uh, quốc gia này cũng đang rất là phát triển luôn uh, đặc biệt là cái cầu thủ trẻ này đấy thì ở cái vòng đấu vừa rồi giữa U20 Ả gặp Xê Út với uh, U20 uh, Kyrgyzstan thì anh em cũng thấy rõ là cái lối chơi của thằng Ả gặp này rất là khó chịu đấy à, nếu như mà thủ thành của ờ, Kyrgyzstan không chơi xuất sắc ở trận đấu đó thì thì uh, chắc có lẽ là ít nhất cái thằng Kyrgyzstan này cũng phải thua từ ba bàn thắng trở lên nhưng mà nói chung xét về lực lượng cũng như là cái trình độ của hai cái đội tuyển này thì uh, Ả Rập vẫn nhỉnh hơn rất là nhiều nha anh em uh, thì cái điều này cũng chứng minh ở việc là nhà cái đã đưa ra cái mã kèo chấp rất là cao cho cho Ả gặp trước Trung Quốc đây anh em xem này nhà cái đã đưa ra mức kèo chấp lên đến 1.75 dành cho Ả gặp Xê trước Trung Quốc À, một cái tỷ lệ chấp uh, ờ, ghiên tiếng thì thấy rất là cao luôn nha anh em thì cũng như những cái tỷ lệ kèo ở trận đấu giữa Nhật Bản với Kyrgyzstan này thì hiện tại ờ, đang có rất là ít các mã kèo cho anh em lựa chọn vì uh, Tiến đang nhận định phân tích cái trận đấu này khá là sớm nha anh em nhưng uh, khi trước khi mà cái giờ bóng lăn á ít giờ thì nhà cái sẽ đưa ra thêm uh, rất là nhiều cái tỷ lệ kèo trên trang cho anh em chơi đấy nhưng riêng với cái mã kèo hiện tại thì Tiến uh, cực kỳ kết cái thằng Á Gặp Xê luôn vì cái một cái lối chơi uh, khá là đẹp mắt và gần như là công thủ toàn diện thì không có lý do gì để anh em không đầu tư vào gặp cả đấy à, nhưng Trung Quốc cũng là một cái đối thủ ờ, khó chịu nên ờ, cái mức chấp này tiếng khuyên anh em là không nên vào nhé thay vào đó thì anh em có thể chờ bóng lăn tầm 20 đến 30 phút khi mà cái mã kèo nó hạ xuống ả gặp chỉ còn chấp một hòa hoặc là 1.25 ấy thì lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn nha à, và tiến sẽ chốt cho anh em ba mã kèo để anh em à, à, đầu tư trong cái cuộc đối đầu này à, thì đây ba mã kèo một tiếng đã đưa lên cho anh em tham khảo này thì mã kèo U20 Ả à, gặp Seoul chấp 1.25 cả chặn cùng với mã kèo à, VIP tài thẻ 4.5 cả chặn nha anh em à, và cuối cùng là anh em dằn thêm cái tỷ số 1-2 à, với chiến thắng dành cho Ả gặp cho tiếng nha ok cho anh em đấy thì anh em thấy nếu mà cái tiếng nhận định đúng hợp mã với anh em thì anh em cứ vào còn không thì anh em cứ xem như là tham khảo thôi và trước giờ bóng lăn khi mà đã có cái đội thông tin lực lượng chính thức ấy thì lúc đó tiến sẽ soi kèo lại lại nếu như mà có gì thay đổi thì tiến sẽ lựa chọn lại các cái mã kèo mà chuẩn nhất và đẩy lên nhóm cho anh em đầu tư ok à, còn thật sự mà anh em muốn à, đầu tư một cách hiệu quả nhất ấy vào bóng đá này này thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram à, kèo bóng cao tiến tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm à, cũng như là hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nha anh em nếu như mà anh em yêu quý tiếng ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là để lại một like ở video này video này và đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh ờ, tiếng soi kèo à, để anh em có thể nhận được thông báo đầu tiên khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của tiếng nha ok cảm ơn anh em à, và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư